Kính thưa quý vị, trong mấy ngày qua, người Việt hải ngoại cũng như người Việt trong nước đang quan tâm với một vụ án gọi là vụ án Hồ Duy Hải. Hôm nay chúng tôi xin mời ông Đỗ Như Điện cùng chúng tôi với khán giả VNTV để để để đề cập tới vấn đề này. Xin chào chú Điện, một lần nữa chào chú. Ồ, oh, cảm ơn anh Tuyết và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình. À, cái đề tài anh Tuyết đưa ra thì nó cũng khá nóng đấy, là vì à, cái vụ án Hồ Duy Hải là nó đã xảy ra cách đây 12 năm dạ vâng. năm, năm 2008 thì cái câu chuyện là thế này ở một cái một cái cái uh, giống như cái bưu điện nhỏ đấy ở tại một xã gọi là xã Cầu Voi ở tỉnh Long An dạ vâng. thì có hai nhân viên làm việc ở đó trong một cái cơ sở uh, bưu điện rất là nhỏ thế thì hai người đó đã bị hai nữ nhân viên đó đã bị giết và khi bị giết như vậy thì người ta đi muốn truy tìm xem ai là kẻ gây ra án mạng thì cũng có những người gọi là là nghi can này nghi can khác nhưng mà sau một thời gian ngắn đó thì người ta bắt Hồ Duy Hải Hồ Duy Hải lúc đó 23 tuổi là một sinh viên và sau đó thì đã có hai cái hai cái tòa án hai cái vụ xử vụ sơ thẩm và vụ à, gọi là là là à, kháng án thì cả hai cái bản án đó đều cho rằng hồ xử đúng người đúng việc và cái án sau cùng là án tử hình thế thì chưa có chưa có xử tử thì hồ duy hải vẫn ở trong tù thì bên cạnh đó thì ờ, khi mà cái báo chí ở trong nước cái thời gian đó thì họ cũng viết khá nhiều và bây giờ nếu mà chúng ta có cơ hội lục lại đó thì ngay lúc đó cũng đã có nhiều cái dư luận cho rằng có lẽ cái này nó còn nhiều bí ẩn vì vậy mà mãi cho tới khi mà khi ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước đó thì do cái sự kêu oan của gia đình nhất là bà mẹ của Hồ Duy Hải đó đi gõ cửa hết nơi này nơi khác để mình minh oan cho con thì ông trương tấn sang ông mới mới yêu cầu là tạm hoãn việc xử tử và à, cho điều tra lại thế nhưng mà rồi họ cũng chả điều tra gì mãi cho tới gần đây thì sau khi mà có quá nhiều những cái uh, yêu cầu gõ cửa của gia đình và cũng nhiều luật sư cũng như nhiều người lên tiếng thì tuần vừa rồi trong ngày thứ tư thứ năm thứ sáu tuần vừa rồi đấy mới có một cái gọi là một giống như ở Mỹ này ta gọi là tối cao pháp viện đấy thì ở bên Việt Nam là tòa án tối cao đấy, gọi là là là giám đốc thẩm ở Việt Nam có cái danh từ này giám đốc thẩm thì họ mới xét lại cái vụ án đó nhưng mà nó có những cái lạ như thế này khi gia đình được một luật sư đó, bào chữa thì theo dõi và điều tra cái vụ này trong nhiều năm đó. nhưng mà trong cái ờ, cuộc xét lại đó là dự tính trong 3 ngày đó. tức là mùng 6, mùng 7, mùng 8 tức là thứ năm thứ sáu thứ bảy à, thứ thứ tư thứ năm thứ sáu vừa rồi thì cái ông luật sư mà ờ, đại diện cho Hồ Duy Hải đó thì chỉ được gặp cái tòa án đó có khoảng độ 25 phút để trình bày nhưng mà lại sau đó lại không được tham dự trọn vẹn xem là các vị thẩm phán tranh luận như thế nào bởi vì trong cái uh, vụ điều tra và xét xử đó thì nó có quá nhiều những cái sai lầm về tiến trình tố tụng tiến tiến trình điều tra rồi thiếu những dữ kiện chẳng hạn như là uh, tất cả cái vụ án xảy ra hai người bị giết như vậy nhưng mà không không chứng minh được bằng máy thu hình không chứng minh được là có có dấu tay của Hồ Duy Hải rồi người ta nói rằng là có cái con dao và cái thớt ở trong cái cái cái cái cái chỗ đó đó thì đi mua ở ngoài chợ đưa về để làm bằng chứng chứ không phải là trên đó không có dấu tay gì của Hồ Duy Hải cả thế thì đó là cái những cái question mà người ta đặt ra dạ một cái vụ án không có một cái dữ kiện gì mà để cáo buộc mà đã có thái độ là xử tử người bị cáo rồi bây giờ này đem ra xử lại thì cái người thẩm phán là một cái người gọi là như thế nào hồi xưa là đã... ok bây giờ để tôi tôi giải thích cho nó hơi vòng vo nó hơi dài một chút nếu mà nếu mà chúng ta thấy đó là một cái cái vụ sự kiện Việt Nam xưa nay là mình cứ dùng lục rừng thì cái này thì mình dùng câu thứ hai là cũng là lục rừng tiếp tục phải không chú hay là <laughs> không tại vì tại vì nó nó còn nó còn ờ, nó còn rắc rối hơn mình tưởng dạ là vì thế này này cái ông thẩm phán Nguyễn Hòa Bình mà ngồi làm chủ tọa cái phiên họp cái cái cái tòa tối cao vừa rồi đấy tức là giám đốc thẩm đó thì khi ấy ông ấy là cái người mà gọi là viện kiểm sát nhân dân dạ. và trong cái cái thời gian ấy đó ông ấy là cũng là người có thẩm quyền và ông ấy cũng là người mà coi như là hai cái phiên xử đó, đó thì ông ấy cũng là người quyết định là anh Hồ duy Hải này có tội thế thì bây giờ đó ông ấy lại cũng là cái người mà làm chủ tịch cái cái giám cái cái là cái cái cái cái tòa án tối cao nếu mà như vậy thì làm sao ổng có thể khai, gọi là đảo ngược cái quyết định của hồi xưa của ổng được và ờ, chính còn <laughs> đó đó là cái câu chuyện mà người ta thấy sẽ sẽ dính thành, thành ra sau 3 ngày sau 3 ngày yeah. Dạ. thì 17 ông thẩm phán tức là toàn bộ cái cái, cái là, là giám đốc thẩm 17 ông thẩm phán đều bỏ phiếu thuận là không chấp nhận cái kháng án của uh, phía đương sự của nạn nhân và như vậy cho rằng là hai cái tòa dưới trước đây xử đó là đúng người đúng việc nghĩa là vẫn có tội và vẫn là mang án tử hình. Bây 12 năm nay đi kêu gào đi làm công việc của những người thân nhân của anh Hồ Duy Hải là giống như là công giả tràng tại vì đó, chị... Thế nếu thì... có một cái cái gì mà gọi là sôi nổi về cái cái đề tài này hay là có một cái gì mà phải gọi là phẫn nộ về cái đề tài này trong khi chúng ta biết luật của Việt Nam là xưa nay là như vậy thì chú thấy là cái cái sự... đối đối với chúng ta ở một nước tự do và ở một cái xứ mà công lý được tôn trọng thì nó khác Dạ vâng. còn đối với người dân trong nước đó, thì lại khác dạ vâng. đối người dân trong nước thì rõ ràng là tòa án là ai bởi vì chúng ta nhìn cả 17 người thẩm phán này họ là đảng viên thì đúng thì nếu mà như vậy đó thì tức là họ phải che bảo như che che che che giấu cho nhau thì nếu mà như vậy thì người dân của mình có gì đâu mà <laughs> dùng có gì không có chứ tức là tức là một cái một cái hệ thống mà cơ quan điều tra là công an nhé yeah. Dạ. lá chắn của đảng nhé yeah, dạ vâng. thứ nhất đấy là người dân người ta qua rất nhiều nguồn tin và rất nhiều những cái nhận định của các luật sư <clears throat> thì họ thấy thứ nhất đấy là từ cái việc điều tra cho đến từ cái vấn đề tòa án nó đều đi sai chính cái luật của Việt Nam dạ vâng. tức là có luật nhưng mà người ta không áp dụng đúng cái việc tố tụng nó đã đi sai thành ra tôi nói hồi này đó thứ nhất đấy là thứ nhất là cái đảng cộng sản là được hiến pháp việt nam bảo vệ nhé là một điểm quan trọng nhất điểm thứ hai cơ quan bảo vệ pháp luật là công an đó là bảo vệ đảng nhé rồi bây giờ ai có phạm tội đó thì đã có tòa án mà tòa án là do bộ chính trị điều khiển đảng điều khiển thành ra các tòa án cũng trở thành công cụ để bảo vệ đảng mà thôi thế thì vì cái vụ án này nó quá nhiều lỗ hỏng thành người ta người dân người ta vẫn kỳ vọng một cái sự gì nó minh bạch và cái công lý nó được hé mở nhưng mà qua 3 ngày xét xử và đưa đến cái phán quyết như vậy thì người dân vô cùng thất vọng những người theo dõi đặc biệt là giới luật luật gia thì họ thấy rõ rằng trời ơi một cái vụ án mà nó sai từ đầu tới cuối mà bây giờ lên tới cái tòa thượng thẩm cao nhất lại cũng y án như vậy và cái ông thẩm phán ngồi trước đây ở cái tòa dưới giờ lên tòa thượng thẩm thì cũng ngồi đó thì làm sao mà lật ngược được nó phải có một cái cuộc điều tra khác và một cái tòa án khác phải, phải, phải thì, ờ. thì mới mới có công lý chứ rõ ràng là không có công lý nhưng mà đã lên tới thượng thẩm rồi thì đâu còn chỗ nào nữa mà kháng án cao không hơn. còn chỗ nào nữa nhưng mà người ta giả người ta người ta mới tìm thấy nó những cái có những cái gút mắt như thế vậy dạ vâng thứ nhất đấy cuối cùng là cái vụ án này nó có dây dưa người ta cho rằng là cái cái cái cái thủ phạm thật nó có dây dưa nó có liên hệ tới những người quyền lực cao nhất trong nước thành ra cái người đó được bảo vệ được che đậy hồ duy hải là chỉ là một nạn nhân được thế vào cái chỗ đó dạ vâng. bởi vì nếu lôi ra cái nạn nhân thật thì có thể nó lung bay tới cái vị trí của cái người cầm quyền nào đó dạ. thấy chưa do đó do đó do đó bây giờ họ làm như vậy đây là người ta dự kiến thôi dạ vâng. là bây giờ vẫn kết án tử hình nhưng mà ông chủ tịch nước sẽ ra một cái lệnh ân xá oh yeah, okay. hy vọng đó, là... đó là hy vọng người ta dự trù nếu ra không... một cái cái lệnh ân xá thay vì tử hình thì là tù trung thân ví dụ vậy và tù trung thân thì bây giờ đã ngồi tù 13 năm rồi thì ví dụ thêm 7 năm nữa cho được 20 năm thì nói rằng à đương sự thi hành án rất là tốt trong trong ờ, nhà lao không có vấn đề gì và rất là có thiện chí thôi bây giờ 12 hết được 20 năm rồi thả ra đó là cái favor mà người ta dự kiến nó sẽ xảy ra như vậy nhưng mà không biết <laughs> xảy ra hay không mặt thứ hai là bởi vì nếu mà mở ra một cái cuộc mở ra một cái cuộc điều tra và xét xử trở lại đó thì sợ rằng nó lôi ra ánh sáng và dứt dây động rừng đấy dạ. và nó sắp tới cái cái cái cái à, đại hội đảng 13 tức là đầu năm 2021 thì nó sẽ xáo trộn tùm lum thành dạ. ra vì vậy mà bây giờ người ta phải giải quyết cái chuyện này cho nó êm là như vậy <laughs> câu chuyện thấy lý thú không <laughs> bao anh hồi với hải sẽ qua cái ờ, cái nạn này và chúng ta sẽ trở lại với quý vị một lần nữa sau này có thể gọi là kết cuộc như thế nào chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào nội như đèn để tiếp tục à, cảm ơn cảm ơn anh tiết và cảm ơn quý vị thì Chú. mong là hết hết cộng sản thì nó mới hết cái <laughs> loại này thôi <laughs> rồi kính chào dạ, Chú.